Tùng nghìn kiếp mới gặp được bác Quang em ơi. Em muốn để cho thưởng thưởng thức những cái việc làm mà ờ,